Hệ sinh thái VN Edu mến chào quý thầy cô đến với video hướng dẫn tạo phòng học Google Meet. Tại thanh trình duyệt, truy cập vào website lms.vnedu.vn. Đăng nhập vào hệ thống. Chọn đăng nhập bằng tài khoản VN Edu. Sau đó nhập tài khoản và mật khẩu đã được cấp vào trang quản trị. Chọn quản trị khóa học. Thêm khóa học. Điền đầy đủ các thông tin. Tự động duyệt học sinh vào lớp. Cho phép học sinh đăng ký tự do, chọn có hoặc không. Thiết lập ngày bắt đầu và kết thúc khóa học. Thiết lập ngày đăng ký và kết thúc đăng ký, nhập nội quy lớp học trực tuyến, lưu lại cấu hình khóa học, chọn tab đề cương, thêm mới, nhập tên môn học, thêm mới chương mục, thêm tên chương mục thành công, mở trình duyệt mới, truy cập vào website mít.google.com hoặc chọn kho ứng dụng Google. Chọn ứng dụng Meet. Tạo cuộc họp mới. Lên lịch cho phòng học. Thiết lập ngày bắt đầu và kết thúc khóa học. Chọn thời gian lặp lại. Vào tùy chỉnh, chỉnh lại theo thời gian của lớp học. Sau khi thiết lập thời gian lặp lại, chọn xong xác nhận tùy chỉnh lịch hẹn. Nhập nội dung nhắc nhở. Thiết lập quyền của khách mời. Thêm địa chỉ email vào phòng học. Chọn lưu phòng học. Copy đường liên kết. Quay trở lại giao diện khóa học. Chọn phòng học online, thêm mới học liệu. Chọn phòng học trực tuyến Google Meet. Đặt tên phòng học. Dán đường liên kết đã copy. Tạo mới. Tạo phòng học online thành công. Thêm giáo viên vào phòng học. Chọn chức năng. Thêm từ danh sách người dùng chọn giáo viên được phân công giảng dạy hoặc chọn tất cả sau đó lưu lại. Thêm học sinh vào phòng học, chọn chức năng. Thêm từ danh sách người dùng. Chọn khối, lớp, học sinh và tìm kiếm. chọn học sinh hoặc chọn tất cả, sau đó lưu lại. Hệ thống thông báo thêm học sinh thành công. Nếu có học viên đăng ký khóa học đang trạng thái chờ duyệt. Chọn chức năng sửa. Sau khi duyệt cho phép học viên vào lớp, chọn lưu lại. Hệ thống cập nhật học viên vào lớp thành công.